Làm gì à má Trời ơi sẵn sàng lên nãy chung tôi đợi đây thầy chưa nè Cái gì Trời bà nội ơi. Cái gì cũng phải từ từ chứ siêu không để cho cay hát hả Siêu không biết bữa giờ bài hero đại chiến của tụi mình lên top 2 thịnh hành nữa Bây giờ cay phải hát để cay gọi là kiểu gọi là lan truyền gọi là cái bài đó cho tất cả các bạn fan để còn gọi là cày view lên top 1 chứ Trời đất ơi Ê, mà bà Trời làm gì bà ngông quá vậy bà chơi gà Xin gần chết luôn gần chết luôn bà, bà bà ngông bà kêu tôi vô trận nhanh nhanh tin tôi giờ tôi gọi là thoát rồi luôn không xin lỗi gọi là cưng nhá Kyron chị đây đang tập lại free fire chị đang cảm giác rất là tự ti nha ok ok ừ. cái gì ừ. sim vừa sim sim sim, sim vừa nói gì cơ sim vừa chị chị bảo á là bữa nay chị đang gọi là lên trần free fire bây giờ là em không có solo với chị không đó cái gì solo với trụy luôn hả ôi ghê quá nhờ ừ. à bà simi này hôm nay căng nhờ bày đặt gọi là xưng hô chị chị em em với lại tôi luôn anh em ơi tôi chả biết bãi chơi gồ tới đâu mà bây giờ tới skin sơn tùng mà còn chưa có nữa đây skin nè sim nhìn skin của cai nè cai đã có skin sơn tùng rồi nè sim nghĩ sim là ai sim nghĩ sim là ai hả sim Trời xin lỗi ông nhá Ông đừng nghĩ ông có skin sân tùng ông thắng được tôi Bây giờ ông cứ thử solo với tôi ông đấy Bây giờ chị sẽ cho cưng biết cưng sẽ xuống ở dưới luôn nha cưng Ok à, Kiên nhờ, okay, kiên nhờ, kinh nhờ Ghê, ghê, ghê Kiên nhờ, bà này hôm nay bà láo nha Láo quá nhờ được. Rồi bây giờ là chị và em sẽ solo kill trong cái chế độ này nhá Ai là người giết nhiều người nhất người đấy sẽ thắng Nếu mà cưng thua cưng phải gọi chị bằng chị nghe chưa Nhớ nha cưng Ồ trời chị Simi ghê quá Chị Simi ghê quá rồi à. ok bây giờ tôi bắt đầu luôn nè ok các bạn ơi hôm nay mình với lại là simi sẽ cùng nhau solo kill để coi là ai là người giết nhiều mạng hơn trong trận tử chiến này nha hôm nay mình không ngờ, ngờ là bà simi này bà ăn cái gì mà bây giờ bà láo quá vậy sao bà láo quá vậy Trời đất ơi, cưng nghĩ đi, bây giờ chị lên trình rồi cưng phải gọi là chi ta, kêu chị bằng chị thôi ừ, cưng kêu, à. kêu chị bằng à. chị luôn. Ơi. Ok, được rồi, bây giờ này tôi đang ở trong gọi là chế độ tử chiến anh em ơi. Nè, để cho bây giờ chị nhìn em nè, em bây giờ là đang xài skin xếp tùng nè, đó, <laughs> ghê không? trời ghê ấy trời ơi ghê dữ vậy Rồi ok, oh bây giờ là tuy là mình với Simi chung một đội các bạn ơi à, Nhưng mà bây giờ bọn mình sẽ gọi là solo kill với nhau Cho nên là mình với Simi sẽ đi lẻ nha Mất công là bà, bà Simi bất KS của mình đó mọi người Bà Simi này bà, bà không có cái gì hay hơn mình KS đó Trời đất ơi lại khinh người nữa rồi. Đó, kêu này một một kêu, trời tôi có một kêu mà bà Sim ơi. Trời đất ơi. Ôi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Oh my god. Cái gì vậy? Cái gì bà nội? Cái đầu tôi bị bắn rồi ba. Ôi rồi. Ai da, đậu xanh. Đậu xanh nó giết tôi kìa bà nội. Đúng rồi, trời ơi tôi với bà ê ê tôi nói với bà nghe nha tôi với bà tuy là solo kill với nhau nhưng là vẫn là chung team nha bà nội tôi biết rồi tôi quen cứu ông thôi đứng trên nóc nhà rồi. hả đứng trên nóc nhà nè đứng trên nóc nhà ở đâu rồi ôi nó không chịu chạy ra luôn à ơi ra đây ơi con hình như là team bên bạn là còn một người nữa hay sao anh em ơi bây giờ tôi thấy đó rồi tôi thấy đó rồi ây da trời tôi bị giết nữa trời ơi hề luôn á Kairon ơi đây, đây, đây tôi cứu cho đây. cứu lên nhanh lên mày đợi nhanh lên tôi còn có tí báo nè nhanh lên không ai thôi rồi à rồi Ai, ok tôi cứu cho à, bà thấy không bà không chịu ờ. cứu thằng đồng đội nữa rồi ok chiến thắng rồi ờ, thẳng mất xe rồi ok thắng rồi thắng rồi anh em ơi quá là kinh luôn bây giờ nhận được một ngàn tiền tưởng ok trận này bây giờ là mình sẽ cầm vector nha mọi người nếu mà anh em nào không biết gọi là trong gọi là cái bài ghép của hay của đại chiến thì tôi gọi là có một hát một cái câu có vector ta đều sẽ cân hết ghê không ừ, bây giờ bây, bây giờ tôi cầm vector là tôi cân thiệt nè bạn, bạn nhìn đi à nhầm chụy simi chị Simmy Trời ơi, em Ron ờ, sau này còn phải kêu chị bằng chị thôi em à Trời ơi, em không thắng được chị đâu Ồ, ghê nhờ, ghê nhờ Đây, tôi sẽ kể cho mấy ông nghe một cái bí mật đó Chính là hồi nãy tôi với bà Simmy định gọi là chơi gọi là chế độ tự chiến đấu răng nhưng mà bà Simmy bà chưa có đủ level bà chưa đủ cấp để bà chơi <laughs> trời ơi, chị Rồi, chị Simmy hả bài rap của chị là chị chị gáy rồi tôi ông ờ, trình độ chị on top bằng boss em hiểu không nó <laughs> đâu từ từ em, em nhớ là trong bài rap của chị có cái gì mà thời đại free fire này của sim đây gì top một da <laughs> trời ơi em bị yếu quá <laughs> rồi sao mình ờ, ờ, ờ, chết chết ờ, chưa chết chưa chết Ch trời ơi cái gì vậy <laughs> rồi sao nó nằm chung chết chung luôn nè đây là chết chung nè tao biết gây mà tao biết gây mà không thật ra em mới sao không vì á là cái gì ta chị thấy em chết mình á chị thấy em cô đơn quá chị chết theo em đấy chị ôi, muốn chết đâu oh my god đấy. oh my god Rồi. oh my god ôi thằng bò mình chơi hay quá mấy bạn ơi à, nếu mà oh. bạn nào mà chửi mình chơi gà thì mình nói thẳng với mọi người luôn là mình chơi gà thiệt tại vì là trong bài gáp của tụi mình thì tụi mình chỉ gáy thôi các bạn ạ à nói chung là trong bài rap của tụi tôi tụi tôi chỉ gáy thôi chứ ờ, thì tụi tôi vẫn không mà thật ra cái bài rap gọi là hero free fire đại chiến này thật ra tụi mình gọi là gọi là gì ta người ta gọi là rap đít nhau á cậu đúng rồi thì cậu là tụi mình gọi là mình rap đít Sammy với Timmy với Camui đấy đó mình sẽ kể cho mọi người nghe một cái sự thật đó chính là trong bài đó không ai đít mình hết à đâu thật ra có Simmy đâu gì tôi đít ông đâu à, à đâu à, tính ra con sim cũng đâu đít cay đâu sim chỉ gọi là nhớ giữ mạng chứ họng súng của anh cay John ý <laughs> ô mình cũng có tiền rồi các bạn ơi Trời ơi quá Đấy mua cái giáp coi Mua cái giáp mặt coi Đấy rồi ok Có vector nè Bây giờ tôi là có tiền à, tôi, chỉ chơi vector thôi mấy anh em à xịn dữ em nhưng mà nhưng mà rất là tiếc là mình vẫn chưa có skin sống của cây vector này anh em ơi thề luôn ấy là hôm sau một vài ngày nữa thôi tôi sẽ rút hết 10.000 ờ. kim cương rồi tôi quay súng cho anh em coi trời trời anh em bữa giờ khinh tôi dữ à Trời ơi, chị không biết là em gọi là tiền không thiếu Em chỉ là không có cái gì đó để làm thôi Chứ em có tiền rồi là rồi em ừ, Em ghê quá, em cho nên em gãy dự quá Giờ em đi giúp người giúp chị cái rồi chị chị mới biết được trình độ của em Ôi, Ồ. trời nó bắn à Ôi Trời nó bắn gì mà ghê dữ vậy em Em có chết chưa vậy? À, trời ơi, trời em chết sao được chị Lắc quá, Đấy. lắc quá, phi phai của tôi lắc quá anh em ơi Trời ơi, phi phai của tôi dạo này nó bị vâng. cái gì á có một ơi à, trời ơi trời ơi em ơi à nhầm chị ơi em ơi trời ơi em vợ quá chị đứng dậy em không biết cứu chị nữa ôi chị rồi. chơi gà chị cứ bảo là ủa quân địch bắn đâu vậy à đây à bắn ra <laughs> ồ bắn ồ à? kia nhờ ờ, ờ. kia nhờ à, trời thất bại ơi trời ơi <laughs> tôi xin lỗi anh em rất nhiều bởi vì là chữ cái pha để bù mắt quá mọi người pha để bù mắt quá quá là đau khổ các anh em à hỏi bà cũng gáy bà chơi hay được hơn ngay đâu bà gáy Trời tôi là con gái đó, tôi phải được gáy. Ủa, ủa, ủa bây giờ, ủa bây giờ nó còn có cái định luật là con trai hay con gái mới được gáy đó hả bà nội? Gì vậy cưng? Cái gì vậy cưng? Ờ, bây giờ em lo giết người đi em Trời ơi chị thấy này chị em chết Tôi xin lỗi anh em bởi vì là pha hồi nãy mù mắt quá anh em ạ à. Trời ơi Nhưng mà thật sự là Okay. Trời mấy bạn cũng phải thông cảm cho mình mấy bạn Mấy bạn biết tại sao không Hôm bữa giờ cả tháng nay á mình gọi là lo mình gọi là quay MV quá trời Mình có thời gian luyện tập đâu cho nên là bây giờ mình chơi gà tí Mới quay lại chơi gà hơi gà tí Với lại là bây giờ anh em thấy không Free Fire của tôi nó hơi bị giật giật nè Chơi nó không có được mượt với trơn đó làm sao mà chơi hay được trời lấy lấy lấy lý do không mà trời đất ơi ô cái đó là sự thật các bạn bắn. đó đó đó bạn simi đó thấy không tôi tôi thấy rồi nó bắn một cái mà tôi hết sọt luôn mấy má bạn mất miếng máu rồi đó này thấy không ok ok ôi ôi gì đấy ơi ơi ấy dạ trời ơi là trời tôi ơi lại một pha mù mắt nữa có tôi đó em à mù mắt của anh em ơi cố lên bạn ơi chị ơi ơi đó bên trái đó bên trái mà nội đó bên trái đó bên trái nó ở đâu Tôi vậy? Mới nghe alo á. Alo, ai mới alo vậy? Oh my god, chết rồi, tìm chết hết rồi sao còn tôi vậy? Rồi xong oh. luôn. Rồi xong luôn. còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Tất cả là tại bà đó bà Sim. Bây giờ ông có giết được đến nào ông kêu tôi Trời ơi <laughs> Tất cả là tay bà đi. Tất cả Trời. là bà Nhưng mà thôi sao các bạn à, Dù tụi mình gọi là dù có thua cái trận tự chiến này Thì à, tụi mình vẫn gọi là đang solo kill với nhau mà anh em Do đó là anh em phải gọi là bình tĩnh Anh em đừng có chơi tụi tôi chơi ngu Dù tụi tôi biết là tụi chơi ngu thiệt Nhưng mà anh em chờ đi Một ngày nào đó thôi Tôi sẽ gọi là chơi Hay hơn xíu Ok tôi thấy là anh sơn tùng của tôi à bên kia bên kia bên bên bên ờ, bên trái bên trái bên trái đây rồi tôi thấy rồi tôi thấy quân địch rồi nè đấy tôi thấy quân địch rồi tôi thấy quân địch rồi ok tôi sẽ chạy vòng cố lên cố lên mình mình mình vẫn vẫn còn thời gian để gỡ này mà vẫn còn thời gian để gỡ chưa okay. chưa chưa thua được đâu ôi mù mắt quá mù mắt quá ây da bên trái bên trái bên trái em ơi bên trái Woo! rồi một kiếm hai người bên trái luôn oh my god hồi máu ra mấy bạn hai người bên trái luôn anh em ơi cẩn thận anh em ơi rồi ơi một kill một kill một kill ô đúng rồi một đúng rồi ôi mình bắn mù mắt quá trời ơi ôi mù mắt quá anh em ơi mình mình mình không có giỏi gọi là bắn xa vậy đâu mình phải gọi là đến gần tí anh em yên tâm coi tôi thể hiện nè anh em <laughs> coi tôi coi tôi thể hiện nè ấy da ủa sao bắn không trúng vậy trời ủa tôi thấy gì trời kìa từ ấy da hết đạn rồi trời ơi không tin được luôn á trời đó okay. yes, okay. Chuyện Gỡ được Trận này gỡ được Trận này gỡ được anh em ơi <sighs> Gỡ được gỡ được Gỡ được không Tôi nói là gỡ được Điểm, điểm quyết định nào mà Đây giờ nãy giờ tôi chưa okay. mua cái bông keo này má Mua cái bông keo này để đặt ra nè Mua giáp này Rồi mua cái mũ mới nè Trận này gỡ được ha Gán gỡ nha bạn ơi Gán gỡ nha Ok rồi ok anh em ơi, bây giờ là bây giờ là chúng ta đang gọi là đến với tỷ số gọi là tỷ số 2-3 mọi người à. à. Và nếu mà bây giờ quân địch chỉ cần thắng em một trận nữa thôi là trận này tôi tôi toan luôn á cho nên là bây giờ anh em chúng ta phải chơi thật là cẩn thận luôn đi. Phải cẩn thận. Ok. Đó đó tôi bắt đầu nghe tiếng súng rồi đấy em ơi, ngày già. Mình chia ra chia ra chia ra. tiếng súng thật là tiếng súng thật là trời ơi, nó càng ngày Ủa. À, cẩn thận cẩn thận cẩn thận. Hình như là bên trái á. Ây da. Đây tôi thấy rồi ờ. Tôi thấy rồi Một kêu, Tôi thấy rồi anh em ơi ờ, à, à. Em lên cẩn thận nha em Em chết là chị mệt lắm đó em Em à kinh nhờ chú bạn này ừ. Ờ. chứ bạn này à, rồi cẩn thận nhá Trong nhà này Đây tôi thấy rồi Đấy tôi thấy rồi Ồ. Bắn này này Bắn này này Bắn này đấy Ây da Trời tôi bắn nó không chết luôn mấy máy rồi Nó, nó mùi giáp thì sao á Rồi Chết rồi Chết rồi Một đứa chết rồi Một đứa chết rồi Như còn, Ô tim mình chết hết người rồi Vãi là sao là sao ai nó, nó còn một người nó còn một người tôi thấy rồi tôi thấy rồi tôi thấy rồi đây đây đấy xin xin giết à kinh nhở ok Trời ok trận quyết định em mọi người trận quyết định anh em ơi đây bây giờ chúng ta đến với trận quyết định nè này dạ bây giờ là tôi cũng chỉ gọi là mua lại cái giáp mới thôi à mua bộ hồi phục xem mua cái bộ hồi phục với xem ok ok mua rồi mua rồi mua xem mua bộ hồi phục là xem nếu mà xem bị nóc á xem không cần phải đợi đồng đội tới cứu mà xem sẽ dùng ở đó để xem chích vô người xem á xem hiểu không Ok, số 4 đúng không? Okay, sim chích okay. vô người chim đó Gọi là chim chích đó, chích đó, như bị ông chích vậy đó Hi hi Hi hi Ok, đừng gãi nhiều nữa, giờ đi đi giết người đây, ok Ok, Mình đứng ở bên dưới đây, mình hơi thiệt thòi các bạn à Tại vì là team địch có thể là Đấy, thấy giờ thấy không ạ à? Một bạn Hay quá Rồi Một kêu Holy god, Iron ghê dữ vậy, cẩn thận nha Ôi, ôi, ôi, đồng quá, đồng quá, đồng quá, đồng quá, đồng quá Đồng lắm ấy đây chạy vòng lại chạy vòng lại chạy vòng lại ôi đặt bơm keo anh em ơi đặt bơm keo anh em ơi ôi đặt bơm keo nhiều quá lùi lại lùi lại anh em ơi hồi máu đã hồi máu xem ơi xem ơi cái gì vậy mà đây ơ à, vãi nồi mình hết đạn rồi các bạn ơi và ai thật ơ à, cái súng của mình đâu rồi cái súng lục mình đâu rồi ok ok rồi xong luôn cái súng lục của tôi đâu anh em ơi trời tôi phải dùng chuột để tôi bấm vô có khổ dễ sợ không trời ơi nó nó dùng bông keo liên tục kìa đấy đấy ôi đập nội của mình đang xuân phong lên rồi anh em ơi cố lên bạn ơi cố lên nó chạy vòng nó chạy vòng nó chạy vòng đâu rồi đâu rồi đâu rồi à nó một đứa dưới này một đứa dưới này một đứa dưới này một đứa dưới này tôi ấy nồi tôi ấy nồi đây đây ôi giỏi tôi xài súng lục nữa trời ơi oh my god sim ơi cố lên sim ơi cố lên ấy da rồi thua luôn trời đất ơi trời ơi <laughs> thua luôn rồi mọi người ơi trời ơi là chơi không tin được luôn từ từ bây giờ coi kêu nè bây giờ coi kêu nè <laughs> em xin mây ơi em xin mây trời ơi bày đặt mới có bốn kêu mà bày đặt ờ, ok mọi người ơi tuy là trận này của chúng ta đã thất bại rồi nhưng mà thôi không sao các bạn à dù sao thì đây cũng chỉ là một trận đấu gọi là solo kêu giữa gọi là kuyon và simi okay. ai biểu mà simi bánh láo chi cho nên là tôi phải gọi là